Vâng, xin chào tất cả các bác Và cũng lâu lắm rồi em mới à, lại tiếp tục quay video Để đăng lên cho các bác những cái sản phẩm tài xỉu Và năm mới thì à, chúc các bác sang năm mới là sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn năm cũ Và sau đây thì em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu Bây giờ đã là 2021 rồi nhưng cái bộ hột tài xỉu này là bộ hột 2020 Và app nào mà đã sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 này bên em rồi các cũng đã biết được cái sự hiệu quả mà nó mang lại cho các bác như thế nào rồi và nó chính là hàng độc quyền của cơ sở sơn tài xỉu bên em với cái bộ hột tài xỉu 2020 này các bác vừa có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn lên tài xuống xỉu theo ý muốn và hột hoàn toàn không tăng tích đi đều 5 năm và tỷ lệ lên bảo rất là cao các bác muốn trực tiếp khách hàng các bác cứ lên cơ sở em em là Sơn tài Sửu ở bến xe miền Tây và số điện thoại của em là 0972 41 444 đây hoặc các bác kết bạn Zalo và số điện thoại này của em bên em sẽ tư vấn cho các bác còn nếu như bác nào mà ở xa không mua được hàng các bác cứ mua hàng kết bạn Zalo với em em sẽ chia sẻ cho các bác những cái à, cách để các bác có thể lắp được cái bộ hột này một cách hiệu quả nhất và như các bác đã biết ạ em vừa nói rồi nó là cái bộ hột hoàn toàn không tan vậy nên bây giờ em sẽ test thử cái phần tan tích để cho bác thấy được xem là có đúng như lời em nói hay không và thứ nhất đầu tiên em xin phép dọi đèn em dọi đèn cả ba hột luôn Đó nhìn này Hột trong chưa ạ Đó được chưa à, nó hơi bị chói này nó hơi bị chói đó được chưa à, do là vội quá nên là em cũng à, không biết được là cái cụm nam châm nó đang ở đâu nên là em xin phép được khất cái phần nam châm và cái phần thử nước muối nhưng mà các bác yên tâm là khi nào mà các bác lên cơ sở em mua hàng hay các bác gọi video đến cho em mà muốn em test em sẽ test đầy đủ tan tích cho các bác nam châm nước muối dọi đèn đầy đủ và sau đây thì vì thời lượng video cũng có hạn thôi vậy nên em xin phép được ờ, test thử một vài tiếng để cho bác thấy được cái độ chính xác của cái bộ hột và độ hiệu quả mà nó mang lại cho các bác khi đi chơi tại các sòng sới đi đánh tài xỉu đi lắc tài xỉu bịp nó như thế nào trước tiên là bộ hột em sẽ lắc cho nó đi đều bây giờ nó đang ở tài bây giờ em sẽ lắc lên xỉu các bác nhá đó xỉu này giờ em lắc về tài này đó tài này xỉu này tài này được chưa ạ bây giờ em sẽ giữ tài giữ xỉu cho các bác bây giờ đang ở tài đúng không em xuống xỉu sau đó em giữ xỉu này đó xỉu này các bác này bây giờ em giữ xỉu nhá các bác nhá một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này 4 xỉu này đúng không ạ bây giờ em sẽ lên tài rồi em sẽ giữ tài cho các bác này đây lên tài giờ em sẽ giữ tài nhé các bác nhá một tài này hai tài này ba tài này